Với người hung dữ này đinh cướp một tỷ tiền vàng thỏi, nhưng bạn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi họ cướp rồi chạy trốn như thế nào đâu. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Tisa lợi dụng sắc đẹp của mình để thu hút sự chú ý của tướng quân, thậm chí cô còn lợi dụng thời cơ cho thuốc mê vào ly rượu của ông ta. Sau đó tướng quân còn chưa bắt đầu làm được gì thì đã hôn mê. Lúc này, cao thủ làm giả khuôn mặt chui ra từ gầm bàn. Sau đó thì anh ta ghi âm lại giọng điệu của tướng quân bằng bút ghi âm, còn đo kích thước khuôn mặt thì anh ta dùng tới máy bay đồ chơi. Cứ như vậy, một khuôn mặt giả của tướng quân đã được hoàn thành bọn họ làm tất cả mọi việc không có mục đích gì khác, mà là vì muốn cướp 10 tỷ vàng thỏi. Rất nhanh đã tới ngày quân đội chuyển vàng đi, Sunny lái xe đã chuẩn bị trước đi đón tướng quân, và lúc ông ta phát hiện có gì đó sai sai, thì anh lập tức bắn thuốc mê vào người tướng quân, từ sau đó Charlie mặc đồ giả làm tướng quân lên xe. Cứ như vậy anh tới trạm tàu hỏa gặp đoàn quân, Charlie lấy ra một thiết bị to bằng hạt đậu, sau đó anh bắn lên tàu để lấy mật khẩu. Mọi thứ cứ thế được truyền tới máy tính của Spider. Charlie đưa quốc kỳ đã chuẩn bị cho binh sĩ, để các binh sĩ treo lên mỗi một cửa sổ của các khoang tàu, những quốc kỳ này là do nhà thiết kế của bọn họ đã làm sẵn. Sau khi khởi động chúng, thì có thể tùy ý làm giả bất kỳ hình ảnh nào. Rất nhanh, cấp trên đã tới trạm tàu hỏa. Sau khi ông kiểm tra hết mọi thứ, ông đã đi tới của ấn mật mã kiểm tra vàng bên trong rồi đóng cửa lại. Mà lúc này ở một bên khác, Spider cũng đã thành công ghi lại mật mã qua màn hình. Sau khi tàu hỏa xuất phát, Charlie cũng cười đắc ý rồi nhanh chóng rời khỏi trạm tàu hỏa. Lúc này đội trộm vàng chính thức xuất phát, bọn họ ngồi lên tàu hỏa đã chuẩn bị sẵn. Giza bắt đầu tăng tốc cho tàu. Tàu cứ thế lao như điên trên đường dây. Johnny bắt đầu biểu diễn thiết kế của mình anh ta ấn vào công tắc trên tay, cơ quan bên tàu kia cũng bắt đầu hoạt động. Sau khi rời khỏi đường hầm thì khung cảnh cũng bắt đầu thay đổi. Hai đoàn tàu lúc này đã đi sát bên cạnh nhau, nhưng các binh sĩ trong xe chỉ nhìn thấy trời đất xanh tươi xinh đẹp, còn thế giới bên ngoài thì đã biến đổi rồi. Spider thuận lợi xâm nhập vào camera của tàu, dành lấy thời gian 10 phút để hành động. Tony dùng máy dự lấy Charlie để đi tới tàu bên cạnh. Sau khi anh nhập mật mã rồi mở cửa, có hai binh sĩ từ trong tàu lao ra ngoài. Sau khi giải quyết đám binh sĩ xong, Charlie tới trước cửa kho vàng. Anh ta nhìn thấy thời gian chỉ còn 4 phút, nắm bắt thời gian bắt đầu dùng máy khoan để gỡ khóa. Sau hàng loạt thao tác, cửa cuối cùng cũng đã được mở ra. Charlie cứ như vậy mở cánh cửa vàng. Đống vàng bên trong suýt nữa thì làm cho anh mù luôn. Mọi người lúc này cũng kích động cười lớn. Khi mọi người đang chuyển vàng sang bên tàu của mình, đột nhiên lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khi mọi người đang cùng nhau chuyển vàng, phía trước đột nhiên xuất hiện một vật cản, tư thế cái cần bị đâm hỏng mất, không còn cách nào khác nên bọn họ quyết định dùng tay để vận chuyển vàng. May mà không có gì nguy hiểm, thì còn có mấy giây nữa là camera hoạt động trở lại, thì bọn họ cũng đã hoàn thành xong quá trình chuyển vàng. Sau khi chất vàng lên tàu hỏa của mình, mấy người bọn họ đã tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Tên phản bội Spider bắt đầu thay đổi sắc mặt, hắn đổi ý muốn lấy nhiều thứ hơn, vậy là một trận hỗn chiến ra đời. Ziza và Johnny lúc này đã bị bắn, Charlie cùng mấy người còn lại giành lấy xe vì họ đang chuẩn bị chạy trốn xe của Spider lao tới đâm cho xe của bọn họ lao xuống hồ băng. Sau đó hắn còn bắn một phát vào xe rồi mới an tâm rời đi. Nhưng may mắn là mấy người Charlie sau khi xuống nước thì vẫn có thể chạy thoát. Tiếc là Johnny đã bị bắn chết. Charlie vốn là người có thù không báo thì không tính là đàn ông, cho nên anh ta đã đi tìm thêm mấy người nữa. Mục đích là lấy lại vàng để báo thù cho bạn mình. Cứ thế, mấy người bọn họ bắt đầu hành động. Bọn họ rất nhanh đã xác định được vị trí của Spider, Aulan. Naina theo dõi bạn gái của Spider và tìm đến được nhà của hắn. Tên này đúng là người khoa trương, sau khi điều tra thì họ phát hiện Spider là một tên mê gái, lần nào cũng tìm gái để chơi đùa. Cứ như vậy Nina bắt đầu hành động, cô hy vọng có thể thu hút sự chú ý của hắn. May mà Nina có thân hình nóng bỏng nên đã thành công. Spider dựa vào sự giàu có của mình để mời Nina đến nhà chơi. Ở một bên khác, Charlie cũng không rảnh, anh dựa vào quan hệ tìm một cao thủ rửa xe. Sau đó anh đã nhờ anh ta làm cho mình một chiếc xe. Nina để sẵn đủ các loại thiết bị trên người tiến vào biệt thự. Sau đó cô nhẹ nhàng đi trong biệt thự, tức là đi qua đi lại mãi thì cô cũng vẫn không tìm được vị trí để vàng, cho nên cô tới tìm Spider. Cô muốn tiếp xúc với hắn để tìm vị trí chính xác. Sau đó cô vứt giày vào phòng bên trong của Spider. Lúc này, máy dò đã tìm được vị trí của vàng. Hóa ra nó ở bên trong phòng để đồ. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Naina chuẩn bị rời đi thì lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Naina sau khi qua lại đã thuận lợi tìm được vị trí để vàng. Còn Tize thì không cần giả vờ nữa. Hóa ra hắn đã phát hiện ra mọi chuyện từ lâu. Lúc này Charlie cũng không quan trọng nữa. Anh ta lái xe lao vào biệt thự của hắn. Charlie biết tính cách của Spider dễ bị khích tướng nên cố ý nói với hắn. Bây giờ cậu để tôi rời đi, trong vòng 48 tiếng tôi sẽ lấy được vàng về. Quả nhiên Spider vẫn rất thích bảo vệ, cho nên hắn đã loạt lưới. Tiếp theo, kế hoạch của Charlie chính thức bắt đầu. Anh ta lấy mấy chiếc xe được làm từ chỗ thợ sửa xe chuẩn bị đi cướp vàng. Đối với sự hiểu biết của Charlie về Spider, anh biết chắc chắn hắn ta sẽ cho chuyển vàng đi, cho nên anh đã nói với Nina cố ý tạo ra tai nạn giao thông để xe chở vàng đi theo hành trình mà họ đã thiết kế sẵn. Sau đó họ sẽ hấp dẫn xe tới nơi được định sẵn. Cứ như vậy, bên dưới đất bị nổ tung khiến cho xe vàng cũng rơi xuống mà Spider lái máy bay trên không cũng đã nhìn thấy mọi thứ, cho nên hắn cứ nghĩ mấy chiêu của mình đã thành công, nên hắn sắp xếp vệ sĩ của mình di chuyển vàng thật. Tiếc là Charlie đã động tay vào tất cả, anh ta cố ý sắp xếp màn kịch này, mục đích là để lừa Spider. Lúc này bọn họ lái xe tới nơi giấu vàng thật sự, cứ như vậy, nổ mấy phát là vàng đã xuất hiện, Charlie luyện võ lâu nay đúng là không uổng phí, cứ thế họ đã mang vàng rời đi. Lúc này Spider cũng phát hiện vàng của mình xuất hiện vấn đề nên ra lệnh cho đàn em đuổi theo. Charlie theo kế hoạch lái xe đến tìm Spider. Sau đó anh cho nổ bom vào mấy tên sát thủ rồi đánh cho Spider một trận. Chắc thì cứ thế trực tiếp xử luôn Spider. Sau khi xong việc, bọn họ lái xe rời đi. Khi dừng lại ở bên đường thì đồng đội hỏi Charlie vàng đang để ở đâu. Lúc này, Charlie vứt miếng gỗ vào xe khiến cho xe bị xước, bên trong xe cũng lộ ra màu vàng lấp lánh. Hóa ra Charlie nghĩ sẽ có nguy hiểm nên đã phun vàng lên xe để làm thành chiếc xe vàng. Cứ như vậy mấy người lái xe vàng đi tới con đường hạnh phúc của mình. Đội chơi hoàn hảo được quay vào năm 1969. Doán ngôi bộ phim kinh điển lúc đó là kẻ phản bội, nhan sắc của diễn viên cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là nam chính, thì hai vị nữ chính lựa chọn bước ngoặt, hơn cả đó chính là Jijan Kachokoza và cả Kachina, từng truyền sau đó đã trở thành Karena Kapo và Zeti Kapazune, nhưng cuối cùng lại quyết định thay thế để cho Pipa Hao và Sa Ariza thủ vai. Bộ phim này được quay ở rất nhiều nước, từ đầu năm 2011 tại Ấn Độ, sau đó lấy cảnh ở New Zealand, sau đó mượn cả cảnh cung điện tại Nga, khiến cho bộ phim phải quay trong một thời gian dài. Không thể không khâm phục những tác phẩm của vị đạo diễn này, càng ngày càng xuất sắc, có sự nhịp nhàng và ý nghĩa. Bộ phim này cũng thể hiện sự đa tài, bản lĩnh của người Ấn Độ, tình tiết kịch tính, hồi hộp, lúc lên lúc xuống, khiến cho người ta không thể nào nghĩ tới. Một việc tưởng chừng như không thể. Nếu thích hãy xem bản phu nhé vẫn là một bộ phim khiến bạn phải trầm trồ đó. Cuối cùng hãy để tôi ngâm một bài thơ nhé. Đoàn người cực khổ đi cướp vàng, không ngờ huynh để lại hai lòng, ủ mưu tính kế nhằm báo thù, lái chiếc xe vàng đi dạo lướt, cáo từ,